đây mình à, thấy họ đang à, có cái công trình đang xây nhà sẵn đó mình quay lại cái à, cảnh họ xây cái móng nhà cả kiểu nào ở Mỹ anh chị và các bạn đây là cách người Mỹ họ làm cái nền nhà họ làm ngộ lắm họ đào đất cái rãnh nhà thấy không đào xong rồi cái họ chạy mấy cái sắt B40 á giống như cái lòng chảo vậy không vòng vòng cái nhà tính luôn cái ờ, chu vi nhà rồi xong rồi họ mới chạy cái ờ, cái kêu su rồi họ để lưới lên khi họ đổ cái nền lên đó, đổ xi măng lên đó là cái nền nó giống như cái lòng chảo giống như cái thao mà nó úp, úp ngược trở lại vậy đó, là nguyên cái nhà nó nằm ở trên đó luôn nghĩa là nó không có bị lún giống như cái Việt Nam Việt Nam của mình thì khi mình xây cái trụ mình xây cái cột lên mình xây gạch ờ, xây cái cái gì lần xi măng đổ xi măng rồi bắt đầu cái xây gạch lên cái dàn xi măng đó còn cái nhà ở đây á, họ làm nguyên một cái dàn nguyên cái nền đó là bằng bằng bê tông hết rồi cái nhà mới xây lên trên đó vì cái nhà nó nằm trên nằm những nằm những cái thao mà lật úp á thì cái nhà nó không có bị lún như nó bị nghiêng mình mới phát hiện với một cái nữa là trước khi à, làm nhà lên á thì họ chạy à, mấy cái ống nước này nè cái cái cái sơ đồ của nhà thì cái nước của cái à, bathroom nằm ở đâu á thì họ sẽ chạy nước đến đó hết từ nước xả nước tới rồi à, điện thì họ đi ngoài kia đi à, điện ngầm ở dưới đất đi vô ống nước cái ống nước là cái ống nước xả đi ra ngoài đúng không thì họ sẽ táp cái cái cái nước nó vô trong cái cái cái, cái ống nước xe chính nước xả còn cái nền này gì đó rồi họ sẽ có mấy cái cột sắt kiểu này phải không khi họ đổ xi măng lên á thì họ chỉ xây cái gạch à, gạch gạch à, gạch ống gạch block lên rồi à, họ mới chĩa cái xi măng xuống họ đổ xi măng trong chính giữa chỗ cái gạch ống á, thì nó thành giống cái cột của Việt Nam á mà cái cứ mỗi mỗi năm feet như vậy á, thì họ làm một cái cột 5 feet cái cột thì các bạn xem là mỗi cây sắt á, là nó có cái cột riêng của nó yeah. Dạ. mỗi cây sắt là một cái cột nha Việt Nam gì mà mình thấy ờ, các nhà thầu họ xây nhà thì cái ờ, cái cột có họ làm xa lắm cái xa cái cột xa cái cột thôi rồi họ xây lên rồi đổ cái cái đà còn ở đây thì họ đổ cứ một khoảng cây sắt lên là cái cột cái cột cái cột hết tính luôn cái cửa sổ hai bên luôn làm cột hết luôn vì cái nhà nó rất là cứng còn cái nhà cái bên này họ chỉ ờ, đóng mấy cái trụ này nữa nữa đào làm sao họ chưa có làm mà họ chỉ làm cái chu vi trước như vậy đó cái vịnh đất này họ xây bốn bốn căn nhà chính giữa là cái ống nước á cái ống nước của cái cái cái nhà đi vô ống nước xả từ giống như trên lầu thì nó xả xuống thì nó làm cái ống nước đó đó cái đó là cái ờ, nhà bếp với cái ống nước ờ, xả cho nhà bếp nước xả nè nước này là nước ờ, xả cho cái sink cái đó cái này là cho cái uh, chắc này là cái cầu tiêu từ trên lòng đi xuống đi vô đó để đi lại phía sau để cho mọi người xem đi chưa họ đào cái cái rãnh này vô cái rãnh dùng dùng nhà không cái rãnh bên kia không rồi ờ, hỏi sau này họ sẽ xây cái cột lên nè cái cột này cái cột nhà của cái trụ phía sau á thì ờ, nhà này khi nghe nó có ba trụ phía sau này là cái bát gió cái miếng dán này là cái rãnh để họ đổ xi măng lên tới cái miếng dán đó đó khi họ đổ xi măng lên thì nó không có bị lúng đó. đổ xi măng thấy là rất là dày không từ cái mí đó mà họ đổ lên tới cho cái mí cây này yeah. Dạ. còn cái rãnh chính giữa đó là họ sẽ để à, xây cái gạch à, gạch block lên trên đó đó cái nền họ để xi măng dưới này thì cái à, để cái miếng cao su gì à, đổ xi măng lên nó không bị lõn ra lõn xi măng với cái là cái sau này cái hơi nước nó không có lên đừng cái nhà dưới họ xây ra để xe cao su cái này á thì à, hơi nước ở dưới đất ấy, nó không có lên cái cái cái nền nhà của mình nó không có bị ỉ thì theo mình đoán là cái nhà này có thể họ lên lầu cao tại khi à, thường thường cái nhà họ lên lầu cao thì cái nhà nó nó xây ngắn lại còn cái nhà bên kia thì cái cái nhà một lầu vì nó nhà cái nhà nhìn thấy nó cái nền nhà thấy nó dài hơn rồi cái nền nhà này thấy nó ngang nó ngắn hơn thì có thể nó lên ờ, trên ờ, lên nhà này hai lầu đây là mấy cái nhà mẫu hồi xưa là cho chúng ờ, ta xem ờ, nhà mẫu ờ, bây giờ nhà mẫu nó bán hết rồi thì cái sân này là cái cái thoát trên cái chỗ đầu xe hồi xưa cái bãi đầu xe cho cái nhà cái office bên đó là cái bãi đầu xe rồi bây giờ họ đập cái họ phá cái bãi đầu xe ra họ xây bốn căn nhà ở đây tính ra căn bán gần 500 ngàn á ok bye, bye mọi người chỉ quay sơ sơ cho mọi người xem cách à, ở Mỹ họ xây cái nền nhà thế nào thôi rồi à, từ từ khi cái nhà này họ xây lên á thì mình sẽ quay thêm cho các bạn xem sáng sớm chạy vòng vòng à, coi nhà mẫu rồi quay cho mọi người xem cái video cách họ xây cái nền nhà ở Mỹ giờ mình chạy về nhà tìm cơm để bụng quá hôm nay tính đi câu cá với bố già mà trời hơi lạnh lạnh nên lười nằm ở nhà còn à, đặc biệt là quy à, ở Cali nha sớm sống qua dớt căng để đợi lâu quá giá ngày nào cũng lên đi xem mấy ngày nhà mẫu từng nào giá nó cũng lên 50 ngàn 50 ngàn hết trơn thấy ghê quá à, miễn có quyết định sớm thì chạy qua lấy căn đi đợi lâu quá rồi chiếc xem hoài phải đi phải đi mình mua căn cho mình chứ cái ngồi xem video hoặc đâu được đâu phải không Ok bye bye mọi người Xin cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian xem video của mình Và hẹn gặp lại mọi người ở một video sớm nhất nha Bye bye